Kính thưa anh chị và các bạn, đây là nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm tọa lạc tại Wesley Chapel, Florida với tổng diện tích là 1.682 square feet. Giá tổng cộng sau closing là 267.000, CDD cho một năm là 1.800 và HOA cho mỗi tháng là 78 đồng một. Theo tin được biết, HOA 78 đồng đó bao gồm tiền Internet và tiền Cable TV included. Thôi thì mọi người theo chân mình để xem thử nha Nè cái hôn quay ngoài cửa đi vô nè Bên trái là cái à, phòng giặt. Bên này là có hai phòng ngủ với cái nhà tắm Đó, nhà tắm đây Đây cái phòng ngủ, bây giờ như nhà có hai mạng rồi đây cái không có phòng chống lỏng không có gì vậy á yeah. để chống chơi vui vậy đó đây phòng ngủ nhà tắm đây nhà tắm này Đó. Ừ. bây giờ không ai ngủ đây chơi để cái phòng chống lõm này nhà này hai phòng hai phòng tắm ba phòng ngủ giá là 267 ngàn sau closing tay phải là cái à, nhà bếp tay trái là phòng khách ăn thì nó đi thẳng qua đây luôn đó chưa thì muốn là mình mua nhà mới á là nó cho mình à, cái à, cái bếp cái microwave với à, cái cái tủ lạnh cái tủ lạnh đi chung với nhà khi mình mua nhà giao là bếp nhà bếp tủ lạnh với microwave với cái à, máy rửa chén thì nó có sẵn đó luôn này máy rửa chén này ít mình vô mà giường chiếu mình phải tự lo thôi chứ nhà, nhà bếp là nó có đủ với mình hết luôn mình không mua cái này yeah. mấy cái appliance này mua nhà mới là tự động nó cho mình mua bill rồi nó cho mình cái này này uh, vô master nè master bedroom ừ đó master bedroom ờ chỗ này có cái hộp mình chưa có tivi à từ từ mấy đó là cái master bedroom nhà mới giờ vô cũng còn hơi lộn xộn tí bà con thông cảm nha thì cái master bedroom đi vô nó có cái à, nhà tắm bên này nó có cái closet bên tay phải nó có cái closet à. thì cứ vô closet nó có cái bathroom ai đi cửa thứ hai vào đây còn à, không có thì đi vô chỗ này để giờ à, tắm rửa mặt rồi làm đây mới giờ vô cũng còn hơi lộn xộn nha bà con đó đang đi ra cái master nè ra đây này có có khách nè bây giờ quay biết quay nào thấy ngồi nó đứng lên đây ngồi nó né camera không What's up man? What's up? Em nhiêu? Không có... Um... Ồ, oh, SOA... E, um... no, ngàn mấy à, ngàn mấy à Ngàn mấy hả? Yeah. Mà ngàn mấy mà nó cho coi coi TV free Yeah, anh cho internet Internet free Free internet à. Tại vì khu, trong cái khu này nó nó nó, nó cái signal nhiều khi phone nó nó không được good á yeah. Cho nên nó cho free Cho free um, nhưng mà à, nó cũng chạy vô trong đó chứ à ba phòng ngủ hai phòng tắm à, giá cuối cùng là 267 ngàn phải không dạ, à, 267 dạ. ngàn là closing nhà này nhà này bà ba phòng ngủ hai phòng tắm à, tiền cuối cùng closing luôn là 267 ngàn xoay e là ngàn mấy à, một năm mà nó tính luôn à, tiền internet với uh, TV là free mình coi à, nó có cable à, nó cho cable chung cái phát cái với SOE luôn á nên nó có cable với tv đây mua căn nhà này xuống đây xây bên hông nè đó bên hông nè còn phía sau phía sau nó cũng có cái phỉnh đất bự lắm cái cái gió cũng lớn lắm trồng cây nè nè nhổ luôn cái cây luôn rồi trồng cái khác vô men để cho nó dễ giống giống như người ta tí gì đâu mình trồng cái cây bên trái <laughs> ở chân cái này trồng à, à, ổi cốc về lên ơi. ổi cốc trồng đây ơi hai ba cái mận lên luôn yeah. Dạ, chơi cái này xuống à, cho cho đi trồng cái mận lên hai năm sau lên có mận ăn đây phía sau hè nè đó Kính chào mọi người, video của mình đến đây là hết. Nếu video này có giúp ích được ai, xin vui lòng cho mình xin một nút like, chia sẻ và subscribe và hẹn gặp lại. Tất cả ở một video sớm nhất.